kia Đây đi chụp hình không mà vô uh, ờ, chứ Thành ăn cơm gà nha các bạn Chung chị ơi, phim chụp hình vậy? Quay phim ờ, Rồi tụi con order đi Cái đó ờ, coi ta cái phần cơ dĩa hay là tố để coi Cơm gà, Chí Thành cơm gà chiến thần mới ra lò đây cái người này ăn cơm gà còn ờ, bé yến ăn cơm gì đó còn bé Jessie ăn cơm cá mặn với cơm mì ăn cơm chiên cá mặn nha ăn ngon không ơi muốn tiếng xào không không rồi một hai ba vô trăm trăm <laughs> vô